ok xin chào mọi người chào mọi người quay trở lại với kênh youtube của mình ha thì trong video ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cái cách để mà có thể tải video và edit video trên cáp kết phiên bản máy tính mà không cần phải cài bất kỳ một cái trình giả lập nào hết ha chỉ cần tải phần mềm về là chạy thôi ha thì đối với ngay chưa biết đó, thì mình có thể nói thêm là cáp kết phiên bản máy tính thì nó sẽ có nhiều cái chức năng và nhiều cái tiện lợi hơn rất nhiều so với lại cái phiên bản trên điện thoại ha vì vậy nên thành là với những ai mà đang có sẵn máy tính á, thì mình nghĩ là nên cài cái phần mềm cáp kết trên máy tính để mình có thể edit dễ dàng hơn thì hiện tại cáp kết trên máy tính là có hai phiên bản là cả tiếng Anh và tiếng Trung luôn hiện tại tiếng Anh thì nó mới ra gần đây ha mặc dù nó còn thiếu nhiều chức năng nhưng mà mình nghĩ là có thể nó sẽ đủ với những bạn mà chỉ edit những video đơn giản mà không cần phải quá cầu kỳ ha ok cũng bắt đầu ha rồi đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cái phần cách tải phần mềm cáp code phần mềm tiếng trung trước ha thì để mà tải phần mềm mọi người có thể vào cái phần mô tả mình để dưới video mình có để hai cái đường link để tải phiên bản cáp code tiếng trung và bản cáp code tiếng anh ha thì mọi người có thể vào cái đường link này ha thì là v unicam com thì cái này là cái bản tiếng trung các bạn ha thì khi mọi người vào đây á, nó sẽ dễ dàng hiện tại vì cái này mình đang để Google Translate rồi á, thì mình sẽ tách cái này để mọi người thấy cái phiên bản tiếng Trung của nó ha à, thì khi mà bạn vào á hoàn toàn nó sẽ là tiếng Trung như thế này ha vậy thì sau khi vào đây bạn cần phải làm gì thì ở đây bạn chỉ cần nó có rất là nhiều cái này các bạn coi mà mình đặt giá mình cũng sẽ không hiểu gì đâu ha mọi người cũng vậy thì mọi người chỉ cần bấm vào cái nút này nó có hình cuốn sổ như Windows của mình đó, thì bấm vào nút này nó sẽ tải trực tiếp phần mềm vào máy ha thì lại là cái hồi tải ha dung lượng nó vào đâu đó vào khoảng 371 ờ, mê thì mọi người đợi nó tải file này ha chắc tầm khoảng cỡ 5 giây nữa thì nó sẽ tải xong rồi hiện tại thì nó tải xong cái phần mềm nó có chữ là Yanjin Pro này ha thì mọi người có thể vào thư mục nó để xem hiển thị trong thư mục này ha, hoặc là bấm vào phần mở để mà mở cái phần mềm nó ra ừ, bấm hiển thị thư mục ha rồi thì nó sẽ làm cho một đầu lát của mình máy tính ha sau khi bạn vào đây thì bạn chỉ cần nhấp đôi chuột vào sau đó để cài đặt cái phần các code này nó vô cùng đơn giản mình chỉ cần nhấp đôi chuột vào cái cái nhấp đôi chuột vào cái này ha rồi đây là nút khi vào nó sẽ tự động đồng ý với lại các cái điều khoản của cấp kết hơn chắc cái chữ nào đồng ý nè mình biết chữ đồng ý này còn các cái chữ sau này thì mình không biết thì đại khái nó sẽ là đồng ý với chính sách và điều khoản của người làm đặt cũng vậy ha rồi ok bạn bấm vào cái nút cài đặt này thì nó sẽ tự động nó chạy chắc nó cài nhanh lắm chưa tầm 10 giây nữa sẽ cài xong rồi ok sau khi nó cài đặt xong thì màn hình nó sẽ có sẽ có một cái hiển thị phần mềm cái này ha đây là cái phần mềm này tên phần mềm này đó thì mọi người có thể bấm chuột đôi vào để khởi động cái phần mềm này lên ha thì ở đây là phần mềm cho cái mình đã khởi động lên này rồi cách sử dụng phần mềm này như thế nào ờ, cái này nó nó sẽ được nó cũng đơn giản nhưng mà nó chỉ dài nhưng mà chắc là mình sẽ giới thiệu mọi người ở một video sau ha còn video này mình sẽ dẫn cài đặt thôi ha rồi à, mình sẽ dẫn cho sơ về cái quá trình thao tác luôn để mọi người dễ hiểu á đây thì mọi người vào cái này để import cái file nào nè đó vào trong phần mềm ha ở đây mình bấm cái nút này để mình import cái cái file video của mình ha nó giống như các phần mềm khác thôi nó sẽ tiếng trung vào tiếng trung sẽ có hơn khó thao tác hơn một xíu nhưng mà mọi người nếu mà ai xài quen những phần mềm như là Adobe Premiere này hoặc là DaVinci Resolve hoặc là các cái phần mềm mà edit video thì mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy cái màn thao tác của cái này nó cũng cũng giống giống vậy ha ở đây mình sẽ vào inbox thử một cái video cho mọi người xem ha ok video này tảng à, để để khá để cái video này đi ha rồi sau khi bạn nhập vào đây thì nó sẽ nằm ở đây bạn muốn edit bạn cần bấm như này ha rồi ok thì đó là nó có đầy đủ chức năng giống như là ừ, đây là âm thanh nè đây là chuyện tiếng nè đây là chọn các cái icon hiệu ứng hả đây là chuyển cảnh hả là mình làm các cái hiệu ứng như là nhẹ mờ trên cái video cái này là chuyển cảnh cái này là các hiệu ứng chuyển cảnh ha, bên đây mới là làm màu các cái màu có sẵn cho video cái này là mình sẽ tự edit cái AI bọt nó lúc vào để mình mình chỉnh sửa video ha là phần cuối cùng này là cái này cái này là phần làm cái cái phần ờ, intro cho video mình ha rồi ok thì cái phần edit video này mình sẽ dẫn ở một video sau còn ở video này mình tiếp theo là một sau khi edit xong á người sẽ xuất cái video mình ra ha bằng cách nào bấm vào cái nút cái màu xanh xanh trên này ha nó có chữ xuất này, này đó rồi bạn có thể định chọn cái định dạng video bạn muốn xuất ha đó H264 hoặc là 4K 1080 2K DuMP4 bằng movie rồi cái cái chất lượng là video là 60 frame hoặc là 50 frame hoặc là 25 frame ha sau đó bạn bấm vào cái nút này nó sẽ xuất cái video cho mình ở đây là có cả phút và cái dung lượng video mình xuất ra khoảng bao nhiêu nó ước tính cho mình luôn ha rồi video hướng rồi thêm một cái nữa là tải cấp kết phiên bản tiếng Anh thì cái việc tải bản tiếng Anh này nó cũng giống như cái phiên bản tiếng Trung mà mình hướng dẫn mọi người lúc nãy ha để tải cấp để tải cấp code tiếng Anh mọi người vào cái trình duyệt và đăng nhập vào cái trang là capcode.com hoặc là bấm vào cái đường link thứ hai mình để dưới video mình có ghi là lên tảng capcode tiếng Anh thì mọi người bấm vào cái đường link đó ha rồi mọi người bấm vào lúc này sau khi vào nó sẽ có cái phần download for Windows này nè thì các bạn tải về ha bấm vào cái đường này để tải về ha thì nó sẽ hiện tại ở đây thì cái phần capcut trên tiếng Anh này vì là cái bản mới ra gần đây và nó chưa có đầy đủ tính năng đó, nên thành là cái dung lượng của nó chỉ khoảng 333 nó sẽ ít hơn là các bạn tiếng Trung ha nhưng mà nó là tiếng Anh thì với những ai mà xài quen các phần mềm như là Premiere rồi thì mọi người có thể dễ dàng thao tác hơn là xài tiếng Trung ha đó, thì sau khi cài về xíu nó tại xong rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp ha rồi sau khi mọi người tải về thì mọi người sẽ thấy nó hiển thị trong một mục này á và mọi người bấm vào nút chuột tôi rồi để bấm <coughs> nội dung trong cũng vậy ha người cần bấm đồng ý với cái điều khoản và cái chính sách của nó thì mới cài đặt được rồi ở đây mình sẽ bấm vào cài đặt nè đợi một xíu nó sẽ cài đặt xong ha rồi ờ, chín chín phần trăm rồi đứng quẹ luôn không chạy nữa mọi người đợi một xíu nha đợi cho nó chạy đi cắt cái này đi cho nó đỡ nặng máy nè rồi ok nó có nó đã xài cài xài xong rồi bấm ta nào ha rồi đợi một xíu để cho nó khởi động lần đầu cái chương trình này ha ok star correcting giống như cái phần mềm tiếng trung hồi nãy thôi import nè import video nè và ở nó có những cái gì đây mình thấy nó khá đầy đủ mà ta có thiếu cái gì so với lại cái bản kia đâu ở à, thiếu một cái cột này thiếu một cái cột mà tạo thumbnail ha cái phần tế này nó cũng thiếu rồi Ủa, có nè ừ. Ủa, chết này cũng nhiều quá chứ ừ. nó cũng nhiều nhưng mà nó không có đa dạng bằng cái ờ, tiếng Trung mọi người ha mình dùng những cái chữ này nó là tiếng Anh hết á nhưng mà mình thấy nó vẫn ít ít hơn so với lại bản tiếng Trung nhạc đồ thì nó vẫn nó cũng nhạc tiếng Anh luôn ha nó không còn là cái nhạc tiếng Trung cũng như hồi nãy nữa icon nữa icon các thứ nữa đều là khác khác biệt hoàn toàn so với lại cái bản tiếng Trung hồi nãy ha rồi effect effect thì giống nè effect thì nó sẽ giống, phần transition nó cũng sẽ giống, là các cái hiệu ứng chuyển cảnh nó vẫn giống thôi còn filter màu thì nó cũng giống nhưng mà nó có nghĩa là ít hơn rồi ok sẽ sơ qua về cái mình tiếng anh vậy ha thì nếu mà bạn cần hướng dẫn kỹ hơn về cách edit những video trên này thì để làm bình luận bên dưới mình sẽ làm tiếp một cái video hướng dẫn cách sử dụng và edit video trên CapCut cho mọi người cùng xem ha cảm ơn mọi người đã quan tâm